Sự tồn vong của chánh pháp Kinh chánh tánh Mắc phải năm điều này, này các tỷ kheo, một người nghe diệu pháp không có khả năng thể nhập thiện pháp một cách vững vàng và đúng đắn. Thế nào là năm? khinh rẻ lời thuyết giảng, khinh rẻ người thuyết giảng, mặc cảm tự ti, nghe pháp với tâm tán loạn, không nhất tâm và lưu ý sai cách, Mắc phải năm điều này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp không có khả năng thể nhập thiện pháp một cách vững vàng và đúng đắn. Có được năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có khả năng thể nhập thiện pháp một cách vững vàng và đúng đắn. Thế nào là năm? Không khinh rẻ lời thuyết giảng, không khinh rẻ người thuyết giảng, không mặc cảm tự ti, nghe pháp với tâm không tán loạn, nhất tâm và lưu ý đúng cách. Có được năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp, có khả năng thể nhập thiện pháp một cách vững vàng và đúng đắn. Kinh Chánh Tánh 2 Mắc phải năm điều này, này các tỷ kheo, một người nghe diệu pháp không có khả năng thể nhập thiện pháp một cách vững vàng và đúng đắn. Thế nào là năm? khinh rẻ lời thuyết giảng, khinh rẻ người thuyết giảng, mặc cảm tự ti, ác tuệ, đần độn, câm điếc, không dùng tâm hiểu biết đối với những vấn đề chưa hiểu biết. Mắc phải năm điều này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp không có khả năng thể nhập thiện pháp một cách vững vàng và đúng đắn. Có được năm pháp này, này các tỷ kheo, một người nghe diệu pháp có khả năng thể nhập thiện pháp một cách vững vàng và đúng đắn. Thế nào là năm? không khinh rẻ lời thuyết giảng, không khinh rẻ người thuyết giảng, không mặc cảm tự ti, có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc, dụng tâm hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Có được năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có khả năng thể nhập thiện pháp một cách vững vàng và đúng đắn. Kinh chánh tánh ba, mắc phải năm điều này, này các tỷ kheo, một người nghe diệu pháp không có khả năng thể nhập thiện pháp một cách vững vàng và đúng đắn. Thế nào là năm? Nghe pháp với tâm cống cao, với tâm bị sự cống cao ám ảnh, nghe pháp với tâm bắt bẻ, tìm tòi khuyết điểm. Trong khi pháp được giảng, tâm bị ngăn ngại, bị hoang mang, ác tuệ, đần độn, câm điếc, không dụng tâm hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết, mắc phải năm điều này, này các tỷ kheo, một người nghe diệu pháp không có khả năng thể nhập thiện pháp một cách vững vàng và đúng đắn. Có được năm pháp này, này các tỷ kheo, một người nghe diệu pháp có khả năng thể nhập thiện pháp một cách vững vàng và đúng đắn. Thế nào là năm? Không nghe pháp với tâm cống cao, tâm không bị sự cống cao chi phối, không nghe pháp với tâm bắt bẻ, không tìm tòi khuyết điểm, trong khi Pháp được giảng, tâm không bị ngăn ngại, không bị hoang mang, có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc, dụng tâm hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Có được năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có khả năng thể nhập thiện pháp một cách vững vàng và đúng đắn.